thánh thơ từ thiên đình bài số bốn mươi tám Mỗi đời là đạo giảng lúc không giờ 29 phút ngày 8 tháng 3 năm 2022 Con ơi cuộc sống ở trên đời này Con phải bận tâm Đó chính đời đạo đời đạo thì phải sống tu sống hành nếu không có đời thì không có đạo nếu không có đạo thì đời tan hoang đạo là con đường hướng dẫn cho con đi theo theo đúng lối để không sai phạm vào lối của người con ơi đời người mà không có đạo thì đó không phải cuộc sống của con đó là cuộc sống của loài ma quỷ cho nên phật đạo đã đã ra đời để cho con người thoát khỏi vô minh sống không có đạo không khác người mù sống trong đêm tối sắp tới rồi đây đời của phật vương thánh đức di lặc sẽ soi sáng đường dẫn lỗi cho con cơn bão qua đi hòa bình trở lại thì con sẽ được cuộc sống an lành giờ đây loạn lạc chiến trường Tây Âu đất nước Ukraine đang đà thảm khốc chỉ có người ngốc mới dẫn thân vào chiến tranh oanh tạc hạt nhân nguyên tử nước đã sẵn sàng chỉ đợi ngồi nổ tức thời tai họa sẽ đến với con ta thời cho hay biển đông dậy sóng Nay mai tới ngày Thì con sẽ thấy Những điều ta nói Đang thành sự thật Con ơi biển nước Dập dần cơn sóng bởi lòng con người chỉ biết nóng giận mà không kiểm soát được tâm của mình những điều ác trượt tích tụ lâu ngày tạo thành sóng biển cuốn trôi mọi thứ tình yêu không hình tình người không tướng những đó sức mạnh vô lượng vô song không thể nghĩ bàn hãy tạo cuộc sống cho bản thân mình bằng lòng yêu thương lan tỏa rộng khắp hết thảy mọi người cuộc sống xung quanh thì con sẽ được tiếp thêm nghị lực từ trên thượng giới trao đến cho con sức mạnh phi thường thời của Phật Vương chỉ là một đường duy nhất đó thôi rồi con sẽ thấy thần lực Phật Vương sẽ chỉ cho con đường đi của mình để con không lạc vào nơi ma quỷ mất đi xác hồn thời gian không nhiều chỉ mong con hãy chấp tay niệm Phật bất kể ngày đêm cùng sáu chữ vàng để tâm con định tự cứu lấy mình cùng với thân quyến bạn bè xung quanh chỉ cho họ biết lời dạy thánh thơ thì con sẽ được ghi danh kiếp này ta thời cho hay thế giới đến ngày trả quả trả nghiệp cho nên khốc liệt chín tranh tàn phá khắp cả toàn cầu lương thực chuẩn bị là điều con cần nhất thiết phải làm từ buổi hôm nay để con sẵn sàng bước vào cuộc chiến kinh tế chính trị đổ nát hoang tàn hơn cả chiến tranh của thời phát xít ta thương con nhiều nên luôn nhắc nhở để con không quên những lời ta dạy chào tất cả các con